Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Video hôm trước thì giới thiệu cho các bạn một cái bộ à, đầu lái à, càng chữ A dùng vua lăng Thì hôm nay sẽ sử dụng cho các bạn một bộ đầu lái dành à, cho các bạn lái bằng tay lái ghi đông chế xe máy thành xe ba bánh Nói chung là chế xe hai bánh thành xe ba bánh Cái này là bộ đầu trước Bộ này thì có chiều ngang là 70 rất là phù hợp à, để làm xe 70 thì lắp bánh nó ra khoảng 77 nắp chắn bùn thì nó lên khoảng 80 nói chung là rất là vừa cái khổ xe máy thì ở đây giảm sóc thì à, tải trọng khoảng 200 kg thì rất là bình thường thôi cái tải trọng này là chịu được đây là toàn bộ chi tiết lắp đặt của nó đây đây là cái chỗ để bắt đĩa phanh này đây là đĩa phanh của nó này đĩa phanh có đường kính là 130 nhé bởi vì cái này nó đặc thù là nắp đĩa nhỏ thôi đây là phần à, tai này tai để lắp cái củ phanh đây là củ phanh đây các bạn lưu ý thì khi lắp củ phanh ấy thì cái con à, ốc xả này nó phải ở phía bên trên nhé lắp ở dưới nó sẽ rất khó để căn chỉnh dầu xả ở đây người ta đã ép rồi nhưng mà nhiều khi nó không căng thì các bạn vẫn phải làm lại nhưng nếu như ốc xả ở dưới nó sẽ rất khó căng chỉnh chữ A này khung này khung làm sẵn luôn này các bạn về nhà chỉ hàn kết nối thôi nên là quay bên ờ, hông chiều ngang này đấy thì à, các cái rằng lái này đây đây là phần à, kẹp ghi đông nhé Đấy, kẹp ghi đông ở đây ghi đông thì mình bán sẵn luôn đây là phần à, rằng lái của nó đây rằng lái qua hai bên à, cái này nó đồng bộ hết rồi cho nên các bạn về căn chỉnh và lắp đặt nó rất là dễ thì cũng ờ, xin lưu ý cho các bạn là nào có ý định chế xe à, càng chữ A ấy, mà muốn ít bị sai số ấy, thì các bạn phải lưu ý là cái rằng lái này người ta phải làm song song với này cái uh, chữ A như thế này nhìn thẳng về phía trước này thì khi các bạn nhún lên nhún xuống à, nó sẽ không bị à, trụm vào hay là toe cái bánh xe ra người ta trên à, kỹ thuật gọi là góc trúc góc ờ, góc toe thì đấy đã trong đại loại là trong làm xe người ta kỹ thuật ô tô thì mình cũng ờ, chỉ nói cho các bạn hiểu sơ sơ vậy thôi nếu như các bạn làm nó không song song ấy khi nó nhún xuống ấy, thì cái bánh nó sẽ bị quặp vào hoặc bánh nó sẽ bị mở ra nó rất là nhanh mòn nốt đấy. mà đi nó lảng lái lái nó không chuẩn thì cái bộ này người ta làm sẵn là lái rất là chuẩn rồi đấy chữ A trên thì ngắn hơn chữ A dưới nó có mục đích của người ta đấy nhiều các bạn không biết đâu nhưng mà ừ, nó có mục đích tại sao lại chữ A trên này ngắn hơn chữ A dưới thì cái đấy nó để triệt tiêu cái sai số hình học khi ờ, có độ nhún lên nhún xuống bình thường chữ A nó không thẳng mà nó có một cái góc V như thế này đấy, thì cái này là về kỹ thuật người ta làm nó chuẩn còn các bạn làm hai chữ A bằng nhau ấy thì đấy chỉ là dễ làm dễ căn chỉnh thôi chứ nó không đúng về mặt kỹ thuật khi các bạn à, nhún xuống ấy, thì cái khoảng cách giữa hai bánh nó sẽ bị xa ra hoặc là khi các bạn thu vào thì khoảng cánh khoảng cách hai bánh nó sẽ bị hẹp lại như thế là vô hình chung bánh xe nó sẽ bị mòn ngang và đi nó không bám đường Đấy. còn cái này thì nó khác cái này khi à, các bạn nhún lên hay là nhún xuống thì khoảng cách khoảng cách tiếp xúc giữa hai bánh ờ, trên mặt đường là không thay đổi cái này ờ, các bạn ờ, cứ liên hệ nghiên cứu thêm đấy đây là toàn bộ của nó như vậy mình đã chi tiết cho các bạn xem như vậy rồi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video